luôn tia tế từ bang dùng gầu do ta chờ ua nhà trở khẩu cú lũ xia sợ mong lòng cú sợ kề địa tế lòng tin nên xia yêu cha thiệt tao ra có nhau Bao số bò phong đã chỉ nên nồng nề Kể thơ lù Chế nữ vừa chỉ mùa tranh Kể lúa tay qua kể màu Kể bao xua nữ chỉ mùa tiêu Chả yêu mong Yêu cha hồ cũng chúa Sợi yêu chẳng đủ đi lo ư Yên dọa chỉ cho tên Yà tung chết. 个木。 bóng đã trôi lên nồng nề kể theo lâu chế nữ giờ chỉ mua tranh kể lúa tay qua kể mò kể bao chúa nữ chỉ mua tiền cha yêu mong yêu cha hậu cũ lũ xe me